Hello everyone, welcome to my channel. Player 1, choose. năm thì đẹp à cô cứng này cái này là chỉ chích chúng thôi ui 14 à bốn nha một phát frost. à That's so. é fucking é good, né, Finish him. Fatality. Fatality. Win. Remaining. Keep it going. tempatnya.

may quá không chết chơi trên này rất nguy hiểm luôn 喽。 yeah. Apollo Nhanh quá thank you 不用成员。 眼关。 Oh, thua rồi Hallelujah.